phụ nữ dù có bận rộn đến mấy thì cũng nên dành một chút thời gian chăm sóc sức khỏe cũng như sắc đẹp của bản thân. Hãy trải nghiệm với nhau thai cừu Endoc mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận thấy sự khác biệt chỉ sau 2 tuần sử dụng. Viên uống dạng viên tiện lợi, chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn cho cơ thể. Endoc dành tặng cho 100 khách hàng đăng ký tại đây, ưu đãi cực lớn lên đến 50%.